thế nên dễ là tính chị đấy thôi ôi chết rồi à, anh Vivi ơi đâu anh cái cửa này tôi lấy nè là cái cửa là che đậy hết mọi thứ luôn á không ai thấy luôn vậy thấy u con hồng sao lại ở trong ừ, cái gì làm clip sẽ cố bắt quay không anh à, luôn ừ bắt bắt quay clip xài game nữa đi ha xài gần hồi mình đập ok <laughs> đúng rồi ở kia ai mình à, ờ, mà ở kia không cái này mình bỏ đi không mình sẽ làm một cái khu để dàn máy tính hiểu không ủa ủa ủa ok ok dàn máy tính mở tiệm đi tia cô mở tiệm mé á em ví dụ em nhờ người Ê, ví dụ em, em nhờ người, em quay chung với người khác được không em em nhờ được không nhỉ em nhờ được anh em em em được, nhờ, nhờ anh duy giàu ăn á oh, oh, oh, oh. cho ừ. được, em nhờ team khác được không? Bị đuổi. À thế à? À thế à? Được rồi được rồi Ok, ok, ok. okay. cái ghế màu vàng đâu rồi? dây màu vàng. Blue à, đấy. Một... nhưng mà Suka ít đòn là bố thì nhỉ net. Suka có ít đòn không ờ à, tùy à, được. à thế à tùy tâm trạng Rồi tùy tâm tao đến giờ ta chỉ nói chuyện được Binzy thôi cái này à, keo tại mày ít cũng ít on nè, còn đòi hỏi <laughs> đúng rồi hay là chào ít on cái đó là không phải là ít on mà cái đó là người ta đang ngồi thiền trong giấc ngủ thế nhưng mà em nói thật là hôm qua em, công nhận em mẹ em thấy kỷ lục đấy là hai người có kiểu là tỷ số phần trăm yêu nhau cao nhất ai là hai người có quyền lực nhất trong đây anh ạ ai ta um... Binzy với lại uh, anh Duy hả hả quyền lực nhất trong quyền lực nhất trong cái này này hiện tại hiện tại Ê, gì còn em thì anh Duy có 96 thôi ôi dí vậy em và anh em và anh Duy là cao nhỉ là em và anh Duy là cao nhỉ không có ai với ai nhưng mà không à, là không, là không không được chữ khách um, có... à um. Ờ. ta hiểu rồi ok man anh anh lướt lên đi anh ừ, ok Ê. ta nói chung là <laughs> anh hiểu chưa bây giờ là kiểu là hai người quyền lực nhất trong đây anh ạ cái cái này cửa hai người trong team happy star trong đây nhá trong bốn người này là anh anh thấy ai <laughs> ai là người happy star anh anh ơi ờ, ờ. anh với lại cô đấy đấy sao đấy thì số mình sẽ cao nhất đấy đấy cái cái vụ mà hôm qua em hôm qua là em ship ship ship mọi người với nhau ấy thì em ship ship anh anh Hada và chị Echo cao nhất chín tám phần trăm rồi dạ vâng, bao dạ. nhiêu phần trăm chín mươi tám cao ừ. nhất cao nhất chín mươi tám phần trăm cái này đâu mười tám phần trăm chín mươi tám chín mươi tám ờ. bây giờ mình lóc cái nào dạ, dạ đấy rất là biết cái phun nữa từ từ thêm cái máy nữa còn em và anh gì còn đúng chín sáu rồi mẹ thầy buồn thế đúng sáu ạ ê trời ghế này ngon này Ako mà chị Hadachan với cả à, mà mà anh Hadachan với chị Akumi mẹ chín tám rồi à nhầm ghế này nhầm ghế này. không mà mẹ nhầm em định đọc em định bảo chị Akumi nhưng em nói nhầm thành anh Hadachan chan. cái ghế này mà ngồi bể cái, ghế này mà ngồi bể cái là thôi nát luôn á cái gì đấy bao thốn nhưng mà Chán rồi vào không em mà một cửa quá tự nhiên nhiên anh anh em là thẳng quản lý Snow luôn Ủa là sao? Lát dạ, dạ, dạ. thằng ông ừ, Kiểu, kiểu, cho nhầm rô ấy anh, ở đáng nghĩa là em em là thành viên thôi đúng không ông? Anh Vi cho em thẳng lên lên một phát quản lý luôn Má ơi Vậy là ông tin cậy rồi đó Không rõ Ủa sao nó qua bên tay phải Ông nhầm ấy Ủa? Đúng nhầm anh Gì? Nhấn, nhấn ép đi qua lại Ép Ép hả? Ủa, không Nhân Ủa? Ủa? À, dạ okay cô rồi. ơi Em hỏi em ví dụ là kiểu Đấy, là em trong Snow mà em em nhờ nhờ người trong Happy Star quay cùng được không nhỉ? Được được. Ok, sẽ gì? À, Tôi mới à? biết một điều của Happy Star, Agome không biết phân biệt tay trái tay phải. Ủa? Hồi nãy bà đổi qua tay trái bà bảo nó ủa sao qua tay phải rồi. <laughs> ờ, à, ai biết gì đâu? Ai biết gì đâu? Ờ, làm gì uh, thì lát xin xin lỗi lầm rồi mà à, chứ... em ừ, đùa đấy không có đâu ok thằng thằng đi đi ngủ vì không em nói thật busy kiểu là toàn bảo là thôi em đi ngủ đây cuối cùng mẹ mấy tiếng sau kiểu mấy phút sau lại vào luôn à. Tại vì nó bay nãy giờ Thật mà không à, thế à? Bây giờ nó Bây giờ busy nó Bây... Thôi mình ao nha Đi ngủ <laughs> nó bắt đầu một lúc sau lại quay lại thật luôn hôm qua qua lúc mấy giờ đêm ấy em em chẳng hiểu gì lúc 12 giờ đêm đêm đêm kiểu em đang trong sảnh đúng không bảo thôi thôi uh, đi ngủ đây mà thoát ra một lúc khoảng 3 phút rồi bắt đầu 5 phút sau vào lại hai hai phút sau vào busy lại lương không à các anh chị cứ nói busy lương đi em em không được nói em nói mẹ kích ok vậy không thật mà ok vậy không thật này mà tại nó hay chồng busy thằng busy nó dỗi à đâu nó gọi nó giật trời ơi có chơi không tao không nên là thằng giờ thằng cá thì vừa tí là sẽ bị à, gì à gì tao không tin bây giờ làm thử tao mới tin bây giờ làm thử tao mới tin <laughs> bây giờ anh anh anh anh ahara cho nó kê nhá không ahara đang liên quan gì sờ nâu tím à đủ cái gì đây anh không, bảo hiểm nhân thọ cho em thôi thôi lỡ gì nó quýnh em anh có vé bảo hiểm à thế à ok ok ok em mà ai ai ai còn lo chuyện bị kích không anh có lo cho chuyện bị kích được không à, không anh khác. không lo anh chắc ăn anh chắc ăn một trăm phần trăm rồi đã bị kích đúng <laughs> chứ ăn trong hay, hay, là, hay là chị cũng bảo kê em nhé chị cũng bảo bảo kê em không bị kích nhé Mà ok nhá ok anh đi Akomi ừ. nó tùy đi à mày phải suy nghĩ lại cái câu tùy đi có mang ý nghĩa gì nữa <laughs> tùy đi là có tận ba nghĩa cơ một là ừ tùy như nào cũng được nghĩa thứ hai đúng đúng rồi nghĩa một là mày muốn làm gì làm tùy mày nhưng, nhưng mà nghĩa thứ hai là mày bảo là ta, ví dụ mày bị tao kích mày còn còn nghĩa thứ ba là tao sẽ cho mày vào lại ừ nhưng mà mày chị a công minh thì tính mà thái độ mà tính chị a công minh thì thất rất là thất thường Ừ. con gái mà đó. tính rất thất thường không nhưng mà đối với bà Akobi là cái số 1 với cái số 3 là chắc ăn nhất biết gì không ừ cái số 1 là kiểu gì cơ ừ. cái số 1 là tùy mai mới như thế nào cũng được còn cái số 3 là mày mày sẽ bị kết còn cái số 2 là là kiểu mày sẽ là chúng ta bảo lại thôi chắc ăn mày bị kết rồi đó Vậy cái này là kiểu cực kỳ phân vân giữa một và ba ba nhá chắc chắn là sẽ không có số 2 đâu số 2 khó khó đối với chị Akomi lắm Adu yeah. Ừ. Hắn ra là không bị kích đâu, từ giờ mày nói xấu anh không nghi ngờ ba mấy kích nè à. <laughs> không, em có bao giờ nói xấu chị Akumi đâu, chị Akumi là người rất là đẹp, xinh đẹp này Rồi ờ, tốt bụng này, rất rất là huyền hòa Không, đấy, nói... em khen thôi Em khen đấy Em khen rồi Em khen thì em khen chứ chị kích là chị kích <laughs> à à đúng rồi anh Haracha anh Haracha có chức quyền trong trong Happy Star anh ha trang không có chiến team cảm ơn đúng rồi tao không có chức quyền vậy chứ ok ok bây giờ mọi người ok bye ok gì ok ai đã làm gì đâu ok alo mọi người ơi alo mọi người ơi ơi, ơi. cho em hỏi nhá sao anh busy anh bảo đi ngủ mà sao em lại em lại thoát nhỉ ừ. sao anh anh busy đi anh busy bảo anh đi ngủ mà bà nghe anh busy phải thoát Thoát mà em em lại bị bị ai kích ra ấy Ghét kích à? Ừ, ai kích Anh hai là cha này. Hai là cha nó quan gì thế mày? Không. Bên gì nó ghét nó kích này. Ừ, có làm gì đâu. Không, ôi à, à, để... Không, ý của BT là cảnh cáo đó, lần thứ nhất à, à, Ngủ đi anh Ngủ đi anh Mai BT sẽ làm lần thứ hai còn nhà thứ ba mình, mình không thấy nó đâu là hiểu trong đây đó ừ, mình hiền nhất trong đây đó tôi hiểu mà à hoa thì em cũng có chức quyền của snow đúng không ừ, hợp lý này ừ, cái này mình không sợ bị kích này không à thế à busy à, là chức quyền cao lắm busy tại busy uh, ra clip đều đặn á nên được mọi người rất là để ý bye đi nhưng mà làm tôi vô á tí nữa mình không ừ, làm... tí, tí tí nữa mình không ngủ được lại mình lại phải bật video nó lên ừ. coi clip nó phải buồn ngủ không em không xem video của BV để ngủ mà em xem video của người khác để ngủ á ai uhm. Ừ. đèn vào leader của em leader của em leader <laughs> hiện tại của em nó quần đùi gì ừ. ok ok nó khác vậy gì nhau ok hey cô Không. xong mình sai họ giống tên tập nhưng mà mình không nói thằng tên ra nói thằng tên ra mình bị kích đấy mình chỉ bảo là là leader thôi thì đó nó leader mà nó tự biết mà nó tự động kích mà. không nhưng mà kiểu nó nó bị đạp tránh đấy thế nó mới nhiều view ừ hay là chị ơi hay là em cũng làm video buồn ngủ nhá còn bắt đầu chị vào chị ủng hộ ừ. em mỗi tối nhá à, thế à thế à thế thôi ai cũng đó. đã từng bị chửi rồi mà em cũng bị can chửi rủ nó đi quay video á mà vô nó một hồi mình mệt luôn không chị chị cao hơn ai dám chửi chị chị chị rất cao hơn ai dám chửi về chị chị chị cái này anh chị cam chửi chị cái gì này vượt cao trước gọng nhất ca người cao chất dụng mà ai dám cười đâu không nhưng mà chị tao còn nếu ra nhưng mà chính mà chính là ai chính là chị Akomi rồi em em em mới biết cách giải pháp ngủ là mẹ em cứ mở video của leader của em ra là mẹ em ngủ được Ê, tính ra nó nói chuyện là bình thường coi đúng một video từ đó về sao ta rút kinh nghiệm không em nói thật là chị ngủ bây giờ anh muốn ngủ là anh cứ coi thẳng video leader của của em hiện tại ừ còn còn ví dụ muốn muốn kiểu còn ví dụ ai muốn thức ấy thì cứ xem xem mẹ quản lý ấy chị ai ai muốn thức thì anh cứ xem quản lý ấy có biết coi phát hiện điều gì không mình, không. mình mở mặt hàng ở phía trước mà mình lại chân độ phía sau Ai kiểu như mình bán đồ trá hình quá à. Ủa? À chị cô mới lúc nào rảnh cho em quay với Dạ cô mới lúc nào rảnh cho em nhờ tí ừ, ừ. Em quay video bắt cua thôi mà ừ, ừ, Đúng, rồi à, Đề nghị chọn map nào không chọn CV nha các bạn À thế à, ok Ê chọn map nào dạ. mà có bám tường á Chủ ai cũng Được được được, được. ok ok Thôi đừng cho xin đi Cho xin đi ơ kìa à không không sao không sao mình cất mình cất được cd mà cd mà ừ. em biết cho em rủ map map map không cho em rủ map ờ, được à không cho em em em em làm map bắt cô vòng quanh thế giới đi vòng quanh thế giới cấm cấm cd mà ồ thế à cấm thôi mình họ quay đi à thế thôi à... đó chị chị không chịu một chịu à làm được chưa ù má ơi nhà mình đúng biệt thự luôn á tôi xí ngăn này tôi ở mới được <laughs> ủa nghe nói khu này của cam nói khu này của cam không thì nói vậy ờ, thôi ờ. chứ cam xí rồi mà <laughs> nhà biết bạn. nhưng mà sao mất khi đập sau nha em ừ Ờ, sao em lúc nào cũng bị cái sao em lúc nào em đang định nói ông kiểu gì cũng cứ bị bị kia có bg nó nằm ở trống mà bg đang nằm ở trống đó mà đi ờ. chưa hợp đâu không nó đang mê nó ở lại đó ừ. Tamayo má ơi ghê sợ quá lắp cái cửa kìa à. lắp lắp cửa này nó nhìn đẹp hơn à không sao mình không lấy cửa này nhờ Ê chị ơi, anh ơi anh có nhiều câu thính không em đang nghĩ thêm câu thính này đúng rồi em làm clip để em thả Ní cầm nồi thính thôi chả Không mẹ, ờ, thính, thính muốn nhiều view kìa Em bảo là video kiểu là bác cô tán chị akumi mà Trời ơi, thính gì Thính gì Xong rồi bọn thằng ship tay với mày chết mẹ Ai kêu Kiểu như là Em có phải là hoa hồng không? Vì anh muốn chồng em sao Có một gian kèm à, em... hoa hồng Không, bây giờ nghe em kèm mày kêu hoa hồng ha không chị phải nghe rõ anh muốn chồng em chồng <laughs> muốn chồng em anh muốn chồng lên em <laughs> hợp lý này ừ, cái này có nhiều nghĩa đá bóng sẵn chết ờ, không nhưng mà mẹ này. Ờ, hôm nay trời ở mướt hôm nay trời ở mướt kêu nhưng em lại, lại muốn lướt vào má em <coughs> lướt vào má em cái gì mà quần bóng sẵn chấn nhưng mà nhiều khi cái kiểu cái kiểu um, làm sao để mặc cái cánh này vô à, Mày thích thả thính lắm à Ây. Ây. À đúng rồi mẹ. Đầu tiên đầu tiên phải như này là chị Akomi ơi Thấy như là phần cuối của chị Chị là Mỹ Không ờ, cái gì Mày muốn làm video thả thính mày phải uh, theo tâm trạng của con leader mày nữa kìa ừ. Có <coughs> cái cánh này không nhưng mà em bản tính quản lý mà được mà anh em cảm tính quản lý được mà cái cái này bà bác không hiểu không hiểu không ai được gì à ờ, cái áo choàng đó bà nhấn nút ép à, à thôi bỏ đi hướng dẫn bà nữa cái lâu thôi khỏi khỏi khỏi dạ, dạ. dạ. ờ à, chỉ cho bà bay ok ok không nữa tắt mất tiêu rồi quan trọng là ui về mẹ khổ thế là cảm thấy cũng không được và làm cái gì không được bây giờ làm rồi chỗ bóc không kể chuyện là mẹ có chuyện mặc vô đúng không rồi bật vô đứng trên cao đứng trên cây nè rồi rồi rồi bắt đầu bắt đầu đi nút ép đi xuống rồi nhấn cách liên tục là nó bay ok ok hay là mình khác tạp thính đi nhỉ để mình nghĩ mà bắt buộc kể chuyện ma à không không cái này trong chế độ là uh, sinh tồn mới được <laughs> ủa mà mày vô mình không khổ quá ừ, khổ quá dẹp đi à có đúng mi cô cô mi từ từ đi ủa phải cứ nhắn là ủa mộ Tao kích mất cái cánh rồi Ủa bà Thành sinh tồn chứ vậy? Rồi là thành sinh tồn rồi đúng không ờ. ok ok ở trên này xe tb đây khổ à. nè cái cánh nè nè mặc vô <laughs> cầm được chưa chưa wow. ok ok thấy chưa chưa, chưa ờ, để, nghĩ tiếp làm để nghĩ tiếp làm nào thả thính là bỏ này thả thính bị bỏ này nè má đó dạ. từ từ để chỉnh thành game sinh tồn cái ok để mẹ vừa nghĩ được ba câu bây giờ lại bị không nói là thấy nước cay thế nhở này, này nhấn xuống cắt liên tục ở ờ, bài à, anh Harachan rồi anh Harachan rồi anh Harachan rồi không em bảo là nè, tên, tên youtube là chữ bi chữ mi ở cuối ấy. thế nên dễ là tính chữ đấy thôi ui chết rồi <laughs> thiệt tôi chán tôi thiệt khác gì sao ủa sao lúc mình bay bay bình thường lắm mà ta ừ không em trêu phát sao bắt quản lý à Hả? không em không em trêu em trêu ủa thấy chưa yeah. Dạ. sao mỗi lần mình bay là ba không thấy ta tôi thấy mày, mày phi xuống như một vị thần chứ thấy bay thế nào đâu thì đó cái đó là cái công dụng của cái cánh mà không mẹ ví, ví dụ ví dụ chưa chưa chưa chưa còn nữa không, còn nữa anh Minzy mà thích thích thích thích chị thì lại dễ <laughs> đó thấy chưa không thôi thấy bài chưa thôi thôi thôi ủa bà giảng chưa tôi thấy chưa thấy tôi bay luôn <laughs> nhìn nhìn lại nhìn kỹ vào tập trung vô như anh mất ai tự hiểu đi anh cái này là mình phải động lã à, ủa rồi mình không bao giờ mình nói thẳng đâu nói thẳng đâu mình kiểu gì mình bị tút một trăm trăm luôn rồi nhìn nè bay nhiều quá cũng mệt chứ ấy đừng đặt đây để chút xóa nha ừ. nhanh nha cả <laughs> luôn dạ ừ, ủa nó ngủ rồi, rồi anh ngủ rồi đi anh làm gì à cô trời ơi thôi gánh quá bốn đối bảy ôi kém thế nhở bây giờ ship lại nè ship ship ship lại chị Ako cô là anh anh Hara nè con que mày ship lại mà vô được là chết tao sao, hôm qua tận 98 mà hôm nay chắc 9 Sao lại xuống 20% rồi Sao lại xuống 20% rồi, thế là không được Ghê à, cô vô chết tao mày ơi Mà tao à? Tao à? à, có ghệ đéo Motor à, đó chị mày Bây giờ, bây giờ em thử hy sinh mình nhá, để xem tiếp về em được không, Cái lồng đèn ai ôi mày thế ít, ít chất, ít chất, ít chất, ít chất Dính lửa cháy hả? Ôi dính lửa ít nhất, ít nhất cháy nó không dính thử lựu <laughs> đạn với lửa coi cháy không này vô lơ <laughs> xíu ok này yeah. nhắn chuột chùa anh à, nhắn chuột chùa anh à, nhắn chuột giữa vô đi copy lắm biết rồi ờ biết rồi vậy copy đi mà này đó, cho đấy Cho cái gì Cho chó này vui hơn nè Sao buồn vậy anh? Ờ à, đứng máy sao không cho nữa Sao buồn vậy? Gì sao? Gì gì vậy? À Có còn anh, anh ơi Nói nhầm <laughs> Ê, à thôi ê mình nghĩ là chúng ta vẫn để lại ship Kyo với cả Hadachan nhỉ 97% cao thế mà thôi mình xóa mẹ làm gì đấy làm gì biết gì wow à mẹ phải xóa rồi không muốn chết đâu à Nhưng khánh mà... trần khánh trần là monster đúng không không khánh khánh trần là busy thì mẹ monster ai làm nhắn cái này anh oh. mẹ cái này mà mẹ dự vừa nãy anh nhắn nhắn ship ra cô là mẹ bị cắt cắt tiết đấy Thôi busy quả mày rồi Không sao mày bị busy có liên quan gì đấy À thôi thôi thôi, thôi. Tinh là bọn họ là mày À <gasps> cô Hả? Sao bạn lại phá nữa cái cây Hả bạch dương của tôi <laughs> Chỗ bà đổ cháy hai cây luôn nè bà nó không phá những cái cây nó sát sờ Ê À, sao không được thẳng thính nhỉ hay là bây giờ mẹ bắn hay là mình, Ôi. mình đổ chủ đánh nhau nhỉ bắn nhau đối chiến nhỉ bắn nhau nói chiến ừ. là bị cát à lộn là bị cát rồi à thế à không được ừ cũng hạn chế cái đánh nhau lại Hề em nói thật em còn muốn cái bắt cua về đánh nhau với nhau thôi Mày đừng có đánh lại... nhau mà đánh ghen thôi <laughs> ok ok ok ok à, à, cái gì đánh ghen gì vậy mày em nói thế mày ông ông motor ông ra mày ông đốt nhà đấy không là em làm video thả thính xong rồi anh sẽ kêu motor vô quên ừ. à, ngu lắm anh ơi ngon nếu bạn còn đi xem video mình đâu em yêu ngu lắm em yêu ngu lắm ừ, đấy sao đó được hay là bây giờ anh ơi bây giờ em có này bây giờ là em có còn tên này thật đâu rồi má anh hada anh hada đâu rồi À không, đang, đang định nói đang định nói cái câu view ấy kiểu bảo là thả thính cho Akomi và mẹ gập gập gập motor và cái kết què tao bỏ tao là một đứa cờ lê bất ơ đấy rồi mà đây là như tao đứa cao quý nào đấy rồi không mẹ cái này là để làm content chị làm content copy ấy cho, cho anh motor vào vào mẹ mẹ bảo phan chửi cũng được nhưng mà mẹ không không không không, không. nói giỡn thôi nó giỡn thôi à yeah. Dạ, à, dạ, ok bây giờ xây nhà ở cũng được xây nhà mình xây ngu cực kỳ đó Aduh. Oi, chơi Hợp được. lý. Chơi được không? Chơi được không? Này chơi được không? Ủa, con này chơi được không? Hợp lý thôi. Ờ, thôi. đi, Em lỡ đạp rồi. Chơi được không? Không chơi được. Ta kê đấy, mua nè. Ôi. Ờ, ủa? Bà, cô mày này quậy quá à. Gì? kìa Vô và đập tùm lum hết giờ gói não quá Giờ là phải đập bớt nè Lắc Ủa sao con không thấy gì hết vậy Thì đó Bị sẹt hết rồi nó bị tàn hình rồi Giờ Giờ qua chuột lại Ừ. rồi nè. Nó thôi mà.